Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn ngày mới. Hiện nay tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Các thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo, thực hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã làm thay đổi nấc thang giá trị đạo đức cách mạng. Song, giá trị lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí tham ô, được Đảng ta quán triệt thực hiện nghiêm túc và phát huy mạnh mẽ trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, các ngành và cả trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ phải luôn coi trọng việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chú trọng đào tạo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức trong sáng, kiến thức chuyên môn, trách nhiệm với công việc là vấn đề quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.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 Đó là một trích đoạn trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, Gia Lai, thể hiện quan điểm tư tưởng của Bác đối với vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và kiến thiết nước nhà. Ngày 19 tháng 4 năm 1946, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được khai mạc tại Pleiku. Do ở xa, không có điều kiện đến dự, bác đã gửi thư động viên và chúc mừng đại hội. Bức thư được viết với lời văn ngắn gọn, xúc tích khoảng 300 từ, hàm chứa trong đó những chủ trương, đường lối, chính sách đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước, nhưng lại vô cùng thân thiết, gần gũi, chân thành như lời của những người trong một gia đình. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Nam đã đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, thiếu thốn và hy sinh, tinh thần chiến đấu quả cảm, anh dũng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở mọi vùng miền của Tổ quốc đã góp phần quan trọng cùng với quân và dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc Di sản văn hóa Việt Nam năm 2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta với truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết và nền tảng lịch sử văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa cộng đồng 54 dân tộc anh em sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng và nhà nước là nền tảng tinh thần vững chắc để đưa đất nước ta đi trên con đường đổi mới hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh quán triệt chủ trương chính sách đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước và lời bác dạy. Cán bộ chiến sĩ quân đội không phân biệt người Kinh, người dân tộc thiểu số, thành phần xuất thân, nơi sinh sống, luôn nêu cao tình đồng chí, nghĩa đồng đội, đoàn kết với nhau như ruột thịt, với tinh thần toàn quân một ý chí. Thực hiện chức năng đội quân công tác, các đơn vị trong toàn quân đã tích cực triển khai làm tốt công tác dân vận với nhiều mô hình, cách làm mới, tiêu biểu như Tết biên phòng ấm lòng dân bản, Tết quân dân, Xuân Biên Cương, Tết biển đảo, nâng bước em tới trường, chương trình quân dân y kết hợp. Hàng triệu lượt cán bộ chiến sĩ tham gia công tác vận động quần chúng, chung sức xây dựng nông thôn mới, hàng nghìn lượt cán bộ biên phòng tăng cường về cơ sở vùng sâu, vùng khó khăn, căn cứ cách mạng đã trực tiếp giải quyết tốt các điểm nóng như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước,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 Từ ngày 19 tháng 4 năm 1968 đến ngày 1 tháng 5 năm 1968, với một lực lượng hơn một vạn quân tinh nhuệ, đế quốc Mỹ đã mở cuộc hành quân vào vùng A So, A Lưới, Thừa Thiên. Trước sự phản công mạnh mẽ của dân Thừa Thiên, giặc Mỹ thất bại thảm hại. Ngày 19 tháng 4 năm 1958, một số đơn vị hóa học đầu tiên được thành lập dưới sự chỉ đạo về chuyên môn của Phòng Hóa học Nguyên tử, Cục Huấn luyện Chiến đấu, Bộ Tổng Tham mưu, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới về lực lượng, chuẩn bị cho sự ra đời của binh chủng hóa học. Trên cơ sở đó, năm 1973, Bộ Tổng Tham mưu quyết định lấy ngày 19 tháng 4 năm 1958 là ngày truyền thống của Bộ đội Hóa học. Ngay sau khi thành lập, Bộ đội Hóa học nhanh chóng bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cán bộ chiến sĩ hóa học đã có mặt trên khắp các chiến trường để trinh sát, phát hiện và khắc phục hậu quả các loại chất độc cung cấp bảo đảm hàng nghìn tấn khí tải, phòng hóa cho các lực lượng vũ trang nhân dân, kịp thời đề xuất, hướng dẫn các biện pháp phòng chống vũ khí hóa học của địch, sử dụng vũ khí, trang bị khí tài, chuyên môn, ứng dụng bảo vệ lực lượng của ta trong điều kiện địch sử dụng vũ khí hủy diệt lớn, đồng thời trực tiếp chiến đấu, tiêu diệt địch khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc, bộ đội hóa học lại tiếp tục tích cực tham gia khắc phục hậu quả nặng nề của chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh và các sự số hóa chất độc, xạ công nghiệp. Trong giai đoạn hiện nay, cùng với chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, binh chủng hóa học còn đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao, tăng cường huấn luyện, nâng cao trình độ bảo đảm phòng hóa và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời coi trọng xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ tiên tiến, từng bước tiếp cận và khai thác hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Ngày 19 tháng 4 năm 1948, bộ đội chủ lực khu 9 đánh địch ở Tầm Vu, tỉnh Cần Thơ. Ta tiêu diệt hoàn toàn 24 xe quân sự, thu một khẩu pháo 105 ly và 100 súng trường của địch. Ngày 19 tháng 4 năm 1947, thành lập xí nghiệp cơ khí Trần Hưng Đạo, hiện nay là nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo đây là xí nghiệp đầu tiên của ngành công nghiệp quốc doanh Việt Nam do Ban Kinh tế Trung ương Đảng thành lập ở Việt Bắc. Sự kiện quốc tế, ngày 19 tháng 4 năm 1890, một người Pháp tên Ader đã đăng ký phát minh máy bay. Ngày 19 tháng 4 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ bàn về dự án ngân sách lương thực của quân đội, vấn đề lập nha dân tộc thiểu số và vấn đề tài chính. Ngày 19 tháng 4 năm 1959, giữa hội nghị 16 Trung ương khóa 2 bàn về hợp tác hóa nông nghiệp, bác đặc biệt lưu ý mỗi xã phải quan tâm xây dựng nghĩa trang liệt sĩ để làm tốt chính sách và giáo dục truyền thống. Ngày 19 tháng 4 năm 1966, tại hội nghị Bộ Chính trị thảo luận về tình hình đấu tranh chính trị ở miền Nam, bác đề nghị phải chỉ đạo sát sao phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên, phải duy trì lâu dài phong trào quần chúng. Với mỗi tầng lớp nhân dân phải có khẩu hiệu đấu tranh cụ thể, phải dựa vào chiến thắng quân sự để phát huy uy thế chính trị, đẩy mạnh binh vận với cả lính Mỹ và tay sai. Ngày 19 tháng 4 năm 1962, trên trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 1035 có đăng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 2. Ngày 19 tháng 4 năm 1966, trên trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 1806 có đăng chỉ thị của Hồ Chủ tịch